Xin chào các bạn à, đã quay à, trở lại với à, channel của mình thì các bạn cũng biết mấy ngày nay thì cái tập đoàn của bạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan đã bị bắt ở tập đoàn bạn Thịnh Phát có thể một trong số trong chúng ta cũng không biết cái tập đoàn bạn Thịnh Phát đó là, là tập đoàn là là của ai hay là làm cái gì thì các bạn chỉ cần đơn giản các bạn đi ngang cái đường thượng Kiều thì các bạn thấy chung cư thượng Kiều đó các bạn chung cư thượng Kiều thượng Kiều Plaza đó thì nó là ba cái tháp Tân Kiều mà ngày trước là màu à, hình như là màu hồng đó bây giờ là màu xanh đó các bạn thì các bạn biết là đó là cái phong thủy đó các bạn hôm nay mình nói với các bạn ở đây là cái phong thủy là khi cái Tân Kiều đó nó xây ra đó các bạn không ai mua luôn các bạn không một ai mua à, và bỏ qua rất là nhiều năm sau này bạn Thịnh Phát mua lại cái tập đò cái à, Thuận Kiều và sơn lại hình màu xanh đó thì nó vẫn giữ là ba cái tháp là giống như ba cây nhang hả các bạn thì là nó là một cái phong thủy rất là xui mà cái chủ trước ờ, hay là cái chủ trước đó là họ không có à, à, bán được một căn nào hết bỏ quan luôn thì cái chủ sau mua vô sơn lại để đổi phong thủy nhưng cũng không khá lên và bây giờ đã bị bắt luôn đó các bạn thì phong thủy không thể đồ đùa luôn các bạn phong thủy không đùa được nghe các bạn nếu các bạn tin thì nó sẽ có đó các bạn đó, cho nên là à, chúng ta nếu mà là người Việt Nam thì chúng ta phải có một chút tâm linh chút xíu đó các bạn giống như là mình làm chuyện ác thì mình sẽ gặp cái điều ác ăn gieo à, nhân nào thì gieo gặp à, gặp cái quả đó đó các bạn cho nên là những cái chuyện mà liên quan đến phong thủy là chúng ta phải hết sức cẩn thận các bạn nếu không mà chúng ta tái gia bại sản luôn tái gia bại sản luôn ừ, thậm chí là gia đình à, cãi nhau y xèo luôn các bạn phong thủy à, cho nên là trước khi chúng ta xây dựng hay chúng ta làm à, nhà cửa là chúng ta hết sức quan tâm về vấn đề phong thủy à, hướng nữa các bạn à, nếu mà nó không có hợp với chúng ta đó là chúng ta làm ăn không có lên hoặc là trong gia đình sẽ là có người bệnh hoạn bệnh tật ốm đau hoặc là gia đình chúng ta sẽ bị cãi nhau ầm ầm ầm ầm ầm ầm nó sẽ khiến đến như vậy đó. cho nên là à, cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì cái việc sai phạm của họ như thế nào thì có cơ quan pháp lực à, họ sẽ xử lý à, nhưng mà chắc chắn là có điều liên quan tới cái à, cái cái, cái phong thủy các bạn đó là cái à, à tòa nhà Thịnh Kiều Laser đó các bạn và khi sơn lại đó thì cũng sơn lại màu xanh thì cũng không bán được một căn nào luôn các bạn chứ không phải là sơn lại mà nó thay đổi phong thủy chỉ có cách là đọc đi một cái đọc đi một cái là còn hai thì à, nó sẽ có thể là gỡ được kiếp nạn đó các bạn còn nếu mà vẫn giữ nguyên ba cây nhang đó các bạn mà biết thằng hồi xưa thiết kế mà cái người à, chủ à, của tập đoàn Vạn Thịnh Phát mà cái chủ trước á, hình như là cái chủ đầu tư của bên Hồng Kông thì phải thì à, cũng là người qua đó các bạn còn sau này Vạn Thịnh Phát cũng là người qua thì cái người qua thì đáng lý ra là họ phải hiểu rõ về vấn đề phong thủy hơn là cái người Việt chúng ta đó nhưng mà không biết sao họ vẫn giữ ờ, cái cái hình hình ba cây nhang này và bây giờ là gãy cổ luôn các bạn gãy cổ luôn thì cái video này mình muốn ờ, gửi đến các bạn những ai mà không có tin vào ờ, phong thủy không có tin vào tâm linh thì đây các bạn sẽ nhìn thấy